Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Năm 2020-2021, thế giới đã chứng kiến sự đi xuống của không ít nền kinh tế do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19. Bảng xếp hạng những quốc gia, thành phố giàu nhất thế giới cũng có sự xáo trộn không hề nhỏ. Và bảng xếp hạng những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới cũng không ngoại lệ. Mới đây, tạp chí Forbes vừa công bố danh sách tỷ phú năm 2022 với tài sản tính đến ngày 11 tháng 3 năm 2022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 đứng thứ 5 trong danh sách ngày hôm nay, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc với 61 tỷ phú, giảm 3 tỷ phú so với năm 2021. Tổng tài sản là 187 tỷ đô la Mỹ. Suzy và Chen Rui, CEO của trang chia sẻ video Bilibili và Tony Zhao, CEO nền tảng liên lạc Agora, nằm trong những cư dân Thượng Hải rời khỏi danh sách tỷ phú năm ngoái. Đi ngược lại xu hướng này, người giàu nhất Thượng Hải, Liu Yongxin, Chủ tịch công ty nông nghiệp và hóa chất S. Hope Group tăng gấp đôi tài sản của mình lên khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ. Tính đến năm 2020, có khoảng 24,9 triệu người sinh sống và làm việc tại Thượng Hải. Theo Ngân hàng Thế giới, con số này thấp hơn một chút so với dân số của Australia là 25,7 triệu người, nhưng đó chỉ tương đương 1,8% dân số của Trung Quốc. Xét về các bang của Mỹ, Quy mô dân số của Thượng Hải bằng trung bình dân số của bang Florida 21,8 triệu người và bang Texas là 29,5 triệu người. Tính theo dân số, Thượng Hải nhiều gấp 3 lần thành phố New York, 8,3 triệu dân, thành phố lớn nhất của Mỹ. GDP của Thượng Hải đã tăng 8,1% trong năm 2021 lên 4.320 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 680,31 tỷ đô la Mỹ, theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Mức GDP này cao hơn một chút so với GDP của Thụy Điển là 660,92 tỷ đô la Mỹ và ít hơn GDP của Ba Lan là 720,35 tỷ đô la Mỹ. Thượng Hải nằm ở sông Dương Tử, một trong hai con sông chính ở Trung Quốc. Vậy nên Thượng Hải đang là nơi có cảng biển bận rộn nhất thế giới. Tiếp theo là Singapore. Sân bay Bù Pudong của Thượng Hải là sân bay vận chuyển hàng hóa bận rộn thứ ba trên thế giới, sau Memphis, Tennessee và khu hành chính đặc biệt Hồng Kông của Trung Quốc. Số liệu chính thức năm 2021 cho thấy, thu nhập khả dụng trung bình của người dân tại Thượng Hải là ở mức 78.027 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 12.288 đô la Mỹ, nhiều hơn gấp 2 lần so với mức trung bình là 35.128 nhân dân tệ, khoảng 5.531 đô la Mỹ trên toàn quốc. Mức chi tiêu trung bình là 48.879 nhân dân tệ, cũng cao hơn gấp 2 lần so với mức trung bình 24.100 nhân dân tệ của cả nước. Chuỗi cửa hàng bán lẻ Costco của Mỹ đã chọn Thượng Hải là nơi để đặt cửa hàng đầu tiên tại Trung Quốc đại lục trong năm 2019. Và tính đến năm 2021, Thượng Hải là nơi có nhiều cửa hàng cà phê nhất cả nước, với gần 3 cửa hàng trên 1.000 dân, so với tỷ lệ khoảng 2 cửa hàng ở Quảng Châu, Thâm Quyến và Bắc Kinh. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ tư của ngày hôm nay, thủ đô London của Anh với 66 tỷ phú. Tổng tài sản là 324,1 tỷ đô la Mỹ. London đã phải trải qua một năm 2020, 2021 đầy khó khăn khi Brexit và đại dịch Covid-19 đã tàn phá nền kinh tế. Tuy nhiên, thủ đô của Vương quốc Anh vẫn có thêm nhiều những tỷ phú mới. London, trái tim của nước Anh, London được coi là thánh địa của giới siêu giàu với lượng khách sạn 5 sao nhiều hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Thành phố này thu hút tỷ phú từ khắp nơi đổ về với nguồn tài chính khổng lồ. Hiện thành phố này là nơi sinh sống của 66 tỷ phú thế giới. Điểm thú vị là ở chỗ trong số 66 tỷ phú đang sống ở London thì chỉ có một số ít là dân bản địa. Còn lại là tỷ phú khác đến từ 23 quốc gia như Thụy Điển, Nga, Ấn Độ chuyển tới luật thuế ở Thụy Sĩ tạo ra nhiều thay đổi đáng kể đối với giới nhà giàu. Bởi vậy, nhiều tỷ phú sở hữu tài sản khổng lồ đều chuyển hướng đầu tư và định cư tại London. Với lịch sử lâu đời và phong cách sống thượng lưu, giới siêu giàu vẫn tiếp tục đổ về thành phố này, bất chấp những vấn đề liên quan tới Brexit. Người giàu nhất đang sống ở London là Len Blavatsky với tổng tài sản là 32,5 tỷ đô la Mỹ Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ ba trong danh sách ngày hôm nay, Hồng Kông Trung Quốc, với 68 tỷ phú, tổng tài sản là 304,6 tỷ đô la Mỹ. Một thành phố khác có số tỷ phú giảm đáng kể, Hồng Kông, đã mất đến 12 tỷ phú trong bối cảnh thị trường biến động và các hạn chế chống Covid-19 nghiêm ngặt. Ngành du lịch đình trệ đánh bật các tỷ phú sòng bạc Inachan và Naurensi Hồ cũng như chùm khách sạn Charlton Town khỏi hàng ngũ siêu giàu của thành phố. Hai tỷ phú khác của thành phố là Sin Thang và Lee Mantat qua đời vào năm 2021. Trong khi nền kinh tế Hồng Kông đã phục hồi ấn tượng với tốc độ tăng trưởng lên tới 6,4% trong năm 2021, nhờ vào đà tăng trưởng xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, những biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ vẫn có những ảnh hưởng không nhỏ tới chỉ số chứng khoán. Hang Seng vốn đã giảm 16% trong vòng 12 tháng qua. Trong bối cảnh như vậy, tổng tài sản của 50 người giàu nhất Hồng Kông cũng đã có sự sụt giảm nhẹ, từ 331 tỷ đô la Mỹ xuống còn 328 tỷ đô la Mỹ tại thời điểm báo cáo được công bố. Và người giàu nhất chính là Lee Seok-hye với 32,6 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo, nằm ở vị trí Á quân trong danh sách top 5 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới ngày hôm nay, không thể là thành phố nào khác mà chính là thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, với 83 tỷ phú, tổng tài sản là 310 tỷ đô la Mỹ. Năm 2021, Bắc Kinh đứng đầu danh sách những thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới, nhưng vị trí này năm nay đã nhường cho một thành phố khác. Việc thắt chặt quy định của chính quyền Trung Quốc đang gây rắc rối cho giới siêu giàu ở Bắc Kinh. Kể từ năm 2021, tổng tài sản của họ đã giảm 174,3 tỷ đô la Mỹ. 17 người mất danh hiệu tỷ phú bao gồm có Kate Wang, người sáng lập công ty thuốc lá điện tử RLX Technology và Weiwei Chang, CEO của công ty gọi xe DG Global. Người giàu lên hiếm hoi trong bối cảnh này chính là Zhang Ximin, nhà sáng lập Biden, công ty sở hữu TikTok và là cư dân giàu nhất của Bắc Kinh. Theo ước tính sơ bộ, GDP của Bắc Kinh đã vượt 4.000 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 627,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, tăng 8,5% so với năm trước đó và CPI là tăng 1,1% so với năm trước đó. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với vị trí quán quân ngày hôm nay – thành phố New York của Mỹ với 107 tỷ phú, tổng tài sản là 640,4 tỷ đô la Mỹ. Sau khi mất vị trí thành phố nhiều tỷ phú nhất vào tay Bắc Kinh vào năm ngoái, New York quay lại ngôi vị dẫn đầu trên bảng xếp hạng của Forbes năm nay. New York có thêm 8 tỷ phú mới trong năm qua, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác trong danh sách. Hầu hết đều hoạt động trong ngành tài chính, bao gồm có nhà sáng lập Dry Capital George Kushner và ông trùm cổ phần tư nhân Rami Maslam Những tỷ phú mới khác của New York bao gồm có các tỷ phú NFT đầu tiên Devin Fincher và Alex Atalat. Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, ông trùm truyền thông Michael Bloomberg vẫn là cư dân giàu nhất với tổng tài sản 82 tỷ đô la Mỹ. Thành phố New York của Mỹ nổi tiếng thế giới với rất nhiều biệt danh, Thành phố không bao giờ ngủ, nơi của những giấc mơ vĩ đại. Giống như nhiều thành phố đông dân khác, New York City cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng những tín hiệu gần đây cho thấy thành phố đã dần hồi sinh. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 5 thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới, tính đến tháng 3 năm 2022 theo xếp hạng của Forbes. Theo danh sách này, chúng ta có thể thấy thành phố New York đã lấy lại vương miện của mình. Với 107 tỷ phú, tổng tài sản trị giá hơn 640 tỷ đô la Mỹ, New York là nơi có nhiều tỷ phú hơn bất cứ một thành phố nào khác trên hành tinh. Nguồn tài sản rơi rào và những rắc rối tại các thị trường châu Á trong năm vừa qua đã khiến cho Bắc Kinh rớt hạng. Trước đó, Bắc Kinh đã xoắn ngôi New York để trở thành thành phố tỷ phú hàng đầu lần đầu tiên sau 6 năm vào năm 2021. Nhưng như chúng ta vẫn hay nói vui,